ngày mùng 2 tháng 5 và sau đấy thì mình sẽ đưa ra cái dự đoán và phân tích cầu kèo cho ngày mai ngày mùng 3 tháng 5 để cho các bạn tham khảo miễn phí nhé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 thì à, ngày sau ngày hôm qua thì chúng ta ăn cả lô cả đề thì ngày hôm nay chúng ta ở trên video thì các ngày bạn hôm nay chúng ta thì... lại tiếp tục ăn bạch thủ rô vip 43 các bạn nhé đó rất là ok và rất là tương mừng rực rỡ đây à, ngày hôm qua mình có bắt cho bạn bạch thủ vip là 3443 thì ngày hôm nay thì 43 nó cũng đã nổ rất là tương mừng rồi đã đưa các bạn về bờ bến rất là an toàn những bạn mà đã chụp máu và theo mình ngày hôm nay thì cũng niềm vui nhân à, nhân đôi khi mà ở trên video thì chúng ta ăn bạch thủ vip 43 và ở Zalo thì các thành viên ở nhóm tương đương của mình những bạn mà đã tin tưởng uh, đã tin tưởng vào nhóm của mình thì ngày hôm nay thì cũng đã về bờ rất là an toàn rồi nhá đây ngày hôm nay thì uh, uh, các bạn lại tiếp tục với cái cầu lô ăn thông đó là độc thủ lô vip 30 ạ 30 nhá Đó Ngày buổi chiều ngày hôm nay mình có chốt cho các bạn là độc thủ lô VIP là 30 Thì ngày hôm nay thì 30 nó cũng đã nổ rồi với cái cầu lô ăn thông tưng bừng rực rỡ nhá Đã đưa các thành viên ở nhóm tuyến hương của mình lên đỉnh núi cắm cò rất là cao rồi Đó những bạn nào mà thành viên cũ thì đã đang, đang lên đỉnh núi rất là lâu rồi Các bạn đang ở trên đỉnh núi rất là lâu đang cắm cò trên đấy lâu rồi Còn các bạn mà mà mới uh, tham gia vào nhóm thì các bạn cũng đã đang vào bờ rất là gần rồi các bạn nhé đó là những bạn mà đã tin tưởng vào nhóm của mình thì à, những bạn mà đang bị loạn cầu bí số hay là đang xa bò này à, và không biết những cái con số nào mà cho nó hợp lý nữa thì các bạn có thể liên hệ với mình 0963 2361194 mình xin nhắc lại là 0963 2361194 đây là cái con số mà Zalo mà mình chốt số duy nhất ở trên kênh thập tứ nương của mình đó hàng ngày các buổi chiều thì mình sẽ gửi cho các bạn những cái con uh, à, xong thủ lô độc thủ lô này được mình sàng lọc rất là kỹ càng và cái khả năng giam số là không có luôn các bạn nhá thì sẽ dạ, cái khả năng ăn và khả năng về bờ của nó thì là, là rất là tuyệt vời luôn à, mình đây minh chứng thì mình đã đưa các thành viên ở nhóm tương đương của mình về bờ quá là an toàn luôn rồi với cái cầu lô ăn thông nhá ăn thông rất là nhiều ngày rồi các bạn ạ đó thì ngày mai mình vẫn đang có những cái cầu rất là đẹp để cho các bạn lấy số về bò nhá à, ngày mai mình vẫn đang có những cái cầu lô này cầu đề rất là đẹp để cho các bạn lấy số thì các bạn hãy nhanh tay liên hệ với zalo 0963236194 số zalo chốt số duy nhất ở trên kênh thập tứ nương của mình à, còn bây giờ thì mình sẽ à, đi soi cầu chốt số cho ngày mai để các bạn tham khảo nhá đấy hy vọng là ngày mai sẽ sẽ tiếp nối được với cái cầu ăn thông này ngày mai chúng ta hy vọng là sẽ ăn cả lô lẫn đề tiếp tục luôn à, còn à, đây à, ngày mai mình sẽ bắt cho các bạn đề chạm không và chạm 7 đọc thủ đề sẽ là 0770 nhé đấy cái dàn đề rút gọn thì ngày mai sẽ có 00 010 030 050 090 77 373 474 676 787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 thì các bạn mà đang băn khoăn mà không biết lựa chọn cái con số nào cho mình ấy hay là đang bị loạn cầu bí số đang xa bờ thì các bạn đừng ngần ngại gì liên hệ với Zalo 0963236194 để tham gia vào nhóm chốt số của mình hàng ngày có thể về bờ một cách an toàn nhất. À, còn bây giờ mình sẽ xin kết thúc à, video ở đây. Chúc bạn ngày mai sẽ đại thắng rực rỡ và các bạn hãy like và đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.